Các em cùng tìm hiểu ví dụ số 1. Cho tam giác ABC có bao nhiêu vectơ khác vectơ 0 có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tam giác ABC. Bài toán yêu cầu ghi rõ tên các vectơ. À, các bạn thấy này, tam giác ABC đây. Đây là tam giác A, B và đây là đỉnh C nhé, có ba đỉnh ABC rồi. Thì có bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tam giác ABC như vậy có các vectơ như này em thấy này có vectơ AB chưa các bạn liệt kê luôn nhá có vectơ AB này có vectơ AB thì ngược lại cũng sẽ có vectơ BA đúng không nào đoạn thẳng thì AB và BA là một nhưng vectơ thì AB và vectơ BA là hai vectơ khác nhau và nó ngược chiều nhau được chưa nào AB BA. Tiếp theo này có AC. CA. Được chưa? Tiếp tục có vector BC và C CB. Còn không nào? Hết rồi đúng không nào? Như vậy sẽ có 6 cái vector khác với nhau không? Có đỉnh đầu là và đỉnh cuối là các điểm ờ, các đỉnh của tam giác nhé có 6 vector vector khác vector không có đỉnh có nhá có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tam giác ABC nào có 6 vectơ nhưng mà à, chúng ta phải tìm hiểu chúng ta học như này tôi chỉ có biết ba cái tam giác rồi đúng không có 3 điểm thì chúng ta sẽ tạo thành 6 vectơ như vậy nếu bài toán hỏi tứ giác thì sao nhỉ đúng không hỏi có n điểm thì sao nhỉ đúng nào chúng ta phải cùng tìm hiểu như thế các bạn nhìn vào tam giác này các bạn thấy này điểm a có điểm đầu xuất hiện mấy lần đầu đầu là a này ab này đầu là a ac đúng không mình thấy chưa mỗi điểm được đứng đầu một lần hiểu chưa điểm a đứng một lần đứng đầu một lần thì tương ứng với nó là cuối nó có gì nhỉ cuối nó sẽ có b hoặc là cuối nó có sẽ là điểm c tương tự như vậy điểm b được đứng đầu một lần ba hoặc bc đúng không và cuối nó là là điểm điểm a hoặc là điểm c điểm c cũng thế này điểm c đứng đầu một lần cb c đứng đầu nhá b đứng cuối này c a đúng không nào như vậy nếu n có n điểm nhá có n điểm